Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin gọi điện thân thiết với người giúp tàu đe dọa Việt Nam. Ông Trọng đang ngửa bài tẩy. Để chống lại mối đe dọa từ Việt Nam, ông Hun Sen, Thủ tướng Campuchia, đã mời Trung Quốc động thổ một dự án mở rộng nâng cấp cảng quân sự lớn nhất ở Riem hôm 8 tháng 6. Căn cứ hải quân Riem là tiền đồn quân sự quan trọng và thế chiến lược của Bắc Kinh ở Vịnh Thái Lan, cách đảo Phú Quốc của Việt Nam chưa đầy 30 km. Có nghĩa là từ đây có thể bắn pháo thẳng vào đảo Phú Quốc. Đại sứ quán Campuchia ở Mỹ đã gửi cho Washington Post nói rằng việc cải tạo căn cứ chỉ nhằm mục đích tăng cường năng lực hải quân của Campuchia để bảo vệ sự toàn vẹn trên biển và chống lại tội phạm hàng hải bao gồm đánh bắn, đánh, bắt, đánh bắt bất hợp pháp. Tuy nhiên, ý đồ giúp Trung Quốc đe dọa Việt Nam thì ai cũng biết. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng gọi điện cho Hun Sen vào ngày 27 tháng 6, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gọi điện nói chuyện với ông Hun Sen, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia. Được biết, ông Trọng gọi điện đến Hun Sen là để chúc mừng nồng nhiệt nhất. Được biết, đảng CPP là đảng riêng của cha con ông Hun Sen. Hun Sen là kẻ khôn ngoan và thâm sâu. Việt Nam sợ Trung Quốc không dám hợp tác quân sự với Mỹ. Tuy nhiên, Hun Sen không dại như Đảng Cộng sản Việt Nam. Hun Sen dám công khai mời Trung Quốc sang lập căn cứ quân sự gần đảo Phú Quốc của Việt Nam để Trung Quốc thay mặt Hun Sen đe dọa Việt Nam. Campuchia mặc dù là chính trị độc tài nhưng quốc gia này không theo Cộng sản. Vậy thì cớ gì ông Nguyễn Phú Trọng lại tỏ ra thân thiện với đảng CPP? Chính họ đã chủ trương mời giặc phương Bắc sang đe dọa Việt Nam mà ông Trọng không tỏ thái độ sao? Đây là điều mà dư luận cả nước đặt ra. Hay ông Nguyễn Phú Trọng đang xem Trung Quốc là bạn vàng, là quan thầy, là đồng chí nên không phòng bị gì. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng chúc mừng Đảng Nhân dân Campuchia đã lãnh đạo nhân dân Campuchia giành được những thắng tụ to lớn và quan trọng trên các lĩnh vực trong suốt 71 năm qua. Chúc mừng Campuchia vừa qua đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã, phường khóa 5 mà Đảng Nhân dân Campuchia đã giành thắng lợi. Đây là hình ảnh mời Trung Quốc lập căn cứ Hải quân Riem là lời đáp thực sự của Hun Sen với Nguyễn Phú Trọng. Không biết đảng này giành thắng lợi gì, thắng lợi trước Việt Nam hay sao? Họ mời Trung Quốc sang đặt căn cứ quân sự, đe dọa sự an nguy của đảo Phú Quốc của Việt Nam mà lại đi chúc mừng. Hành động đó của Đảng Nhân dân Campuchia có thể nói là khôn ngoan. Họ khôn ngoan hơn Đảng Cộng sản Việt Nam khi biết cách dùng sức mạnh ngoại bang mạnh hơn Việt Nam để khắc chế Việt Nam, thậm chí còn đe dọa cả Việt Nam. Theo ông Trọng, kết quả này một lần nữa khẳng định vai trò vị thế của Đảng Nhân dân Campuchia dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, ông Thủ tướng Chính phủ Hun Sen và sự tin cậy của nhân dân Campuchia dành cho Đảng Nhân dân Campuchia này. Tất nhiên, khắc chế được Việt Nam thì Đảng Nhân dân Campuchia làm cho dân Campuchia tin tưởng hơn rất nhiều nếu ông Nguyễn Phú Trọng mà mời Mỹ vào cảng Cam Ranh khắc chế Trung Quốc đang ngày một lộng hành trên Biển Đông thì nhân dân Việt Nam cũng sẽ như nhân dân Campuchia mà thôi. Nhưng liệu ông có dám mạnh tay như Hun Sen hay không? Ông Hun Sen chân thành, rất khôn khéo, miệng thì ông vẫn rất lịch sự cảm ơn ông Nguyễn Phú Trọng đã gọi điện chúc mừng 71 năm ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia, 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao của Campuchia và tổ chức thành công của bầu cử Hội đồng xã phường khóa 5. Tuy nhiên, hành động của ông Hun Sen mới là chủ ý của ông ta. Hun Sen tuy là lãnh đạo nước nhỏ nhưng ông tỏ ra là người khôn ngoan hơn ông Nguyễn Phú Trọng rất nhiều. Ông Hun Sen là trụ cột cho người dân Campuchia bảo vệ đất nước của họ, còn ông Trọng thì không làm được tương tự như vậy đối với người dân Việt Nam. Và kết quả là Việt Nam từ 3-0 thành 4-0, ngày một xa rời xã hội văn minh. Đây là hình ảnh ông Hun Sen, người đã tỏ ra khôn ngoan hơn ông Nguyễn Phú Trọng khi tìm đồng minh để liên kết. Đáp lời ông Nguyễn Phú Trọng, Hun Sen cảm ơn Việt Nam đã phối hợp và hỗ trợ Campuchia tổ chức rất thành công lễ kỷ niệm 45 năm con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng. Tuy nhiên Hun Sen cảm ơn Việt Nam nhưng trong lòng của ông ta có vẻ luôn rẻ chừng Việt Nam. Nếu không rẻ chừng, ông đã không mời Trung Quốc sang lập căn cứ quân sự đe dọa tới Việt Nam. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sân sau của Tư Sang tan tác Nhiều năm không ai hay biết ai đã rút núi tiền trốn chạy Tập đoàn Tân Tạo là doanh nghiệp của người quen ông Trương Tấn Sang, bà Đặng Thị Hoàng Yến Thời kỳ ông Trương Tấn Sang còn quyền lực là thời kỳ làm ăn phát đạt của doanh nghiệp này Vào năm 2016, Trương Tấn Sang chút hết quyền lực về vui thú điển viên Thì cũng là lúc Tân Tạo cũng hết thời Đến năm 2018, Tân Tạo mất khả năng thanh toán và bị tòa án buộc họ phải mở thủ tục phá sản. Vào năm 2018, công ty cổ phần đầu tư công nghiệp Tân Tạo đã bị tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định mở thủ tục phá sản số 56 trên 2008 QĐ. Đây là hình ông Trương Tấn Sang. Mặc dù quyết định mở thủ tục phá sản số 58 trên 2018 đã có hiệu lực luật pháp nhưng trải qua 4 năm, công ty Tân Tạo vẫn không công khai quyết định mở thủ tục phá sản này của tòa án cho các chủ nợ, người mắc nợ và các đối tác. Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng không hợp tác với tòa án, quản lý, tài viên và danh doanh nghiệp. Thanh lý tài sản được tòa án chỉ định giải quyết phá sản họ cũng không làm. Việc công ty Tân Tạo hơn 4 năm từ khi có quyết định mở thủ tục phá sản đã không có bất kỳ việc báo cáo nào trong các giao dịch của mình trong khi phát sinh rất nhiều hoạt động như nêu trên sẽ dẫn đến nhiều giao dịch được thực hiện trong hơn 4 năm đó phải đối diện với nguy cơ bị đình chỉ thực hiện. Khôi phục lại tình trạng ban đầu sẽ gây ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến quyền lợi và lợi ích của rất nhiều đối tác cá nhân, tổ chức có liên quan. Thời kỳ ông Trương Tấn Sang làm Chủ tịch nước, bà Đặng Thị Hoàng Yến được giới thiệu và trúng cử đại biểu Quốc hội. Vì đấu đá nội bộ bà Hiến bị Quốc hội bỏ phiếu bãi nhiệm vai trò đại biểu vào tháng 5 năm 2012 vì đã không trung thực trong khi khai báo hồ sơ ứng viên. Người loại bà Yến ra khỏi Quốc hội thời đó được cho là ông Nguyễn Tấn Dũng. Song song với việc bị bãi nhiệm, đại dự án nhiệt điện kiên lương của Đặng Thị Hoàng Yến đã bị thanh tra đắp chiếu và cuối cùng bị buộc phải ngừng lại. Đây là hình ảnh bà Đặng Thị Hoàng Yến các tờ báo của nhà nước ghi nhận bà bắt đầu kinh doanh tại Mỹ từ năm 2002 khi thành lập công ty US Zit Homes và công ty cổ phần US Zit hoạt động trong lĩnh vực phát triển nhà đất. Tính đến cuối năm 2019, bà Yến là cổ đông lớn nhất của Tân Tạo với tỷ lệ sở hữu 5,79%, tương đương 54.300 tương đương 54 triệu cổ phiếu. Ông Đặng Thành Tâm, em trai bà, người nắm 3,1% vốn của công ty chủ trì, sự phóng mặt liên tục của bà Yến được giải thích là do bà bận công tác nước ngoài hoặc là bận học, đi chữa bệnh hoặc không thu xếp được công việc. Thực ra, sân sau của Trương Tấn Sang hiện tại chỉ là cái vỏ rỗng. Theo nguồn tin riêng mà chúng tôi có được thì bà Đặng Thị Hoàng Yến đã rút rỗng ruột tân tạo để tháo chạy khi Trương Tấn Sang không còn chút quyền lực nào. Sau khi bị đá văng ra khỏi quốc hội, bà Đặng Thị Hoàng Yến sang Mỹ định cư và thay tên đổi họ thành Maya Dallas. Khi đã an toàn trên đất Mỹ, người ta cho rằng bà Yến đã mở mạng quan làm báo để đăng tải thông tin nội bộ tấn công phe Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Trang quan làm báo tấn công, ông Nguyễn Tân Dũng không ăn thua, bà Đặng Thị Hoàng Yến đã khởi kiện cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã xóa dự án và làm thiệt hại cho dự án Kiên Lương của bà hơn 2,5 tỷ đô la, không cho phép bà cung cấp việc làm và các cơ hội giáo dục cho người nghèo tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Đây là hình ảnh công ty Tân Tạo chỉ còn là cái vỏ rỗng ruột từ rất lâu. Như vậy thì công ty Tân Tạo hiện nay là một cái phế tích vì chủ nhân của nó đã định cư ở nước ngoài từ lâu rồi. Công ty sân sau này là như vậy, còn quyền lực thì còn hoạt động, hết quyền lực thì hốt tiền, tháo chạy. Không biết ông cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang có tư vấn đường rút lui cho bà Đặng Thị Hoàng Yến hay không. Tuy nhiên, việc rút tiền trốn chạy của bà Hoàng Yến rất kịp thời. Giờ cũng muốn ai muốn thịt bà hay bắt công ty sân sau của Tư Sang thì chắc chắn cũng phải bó tay.